chào tất cả các anh em ở trong clip ngày hôm nay thì bên cơ sở điện tử Hải Tuân sẽ đi giới thiệu cho các anh em một sản phẩm hỗ trợ cho các anh em uh, chơi về bộ môn uh, bài lá bộ môn ba cây và liêng thì ở đây trên màn hình của anh em thì đây sẽ là một chiếc ví ví này có công dụng gì giúp cho anh em có thể đổi bài đổi những lá bài đầu tiên anh em uh, chơi liêng và ba cây thì anh em nhìn này đây là bên trong của ví Ví thì giống như là một chiếc ví bình thường thôi Anh em có thể đựng tiền và quản tài sản Bên cơ sở chúng tôi thì có hai loại màu Một là màu đen và một là màu nâu Đấy. Thì ở đây Đây, ở đây sẽ có một chiếc khe đổi bài này Và một nút nhà bài ở góc này nhé Cách đổi thì cũng rất là đơn giản Cách đổi rất là đơn giản thôi Chúng ta chỉ cần à, để bài vào khe đổi bài này Đây, để lá bài vào khe đổi bài này nhé Đấy, vị trí tự động hút lá bài vào Đây ví dụ tôi đã có một lá bài trong ví này đấy và chúng ta bấm nút nhả bài thì ví sẽ nhả lá bài ra này đấy rất đơn giản ví thì hỗ trợ cho các anh em chơi liêng và ba cây thì cực kỳ là hiệu quả anh em nhìn này ví dụ tôi sẽ chơi một ván test một ván cho anh em xem nhé đây ví dụ như là ván này đi Đấy. 8 quy 8 6 điểm 6 điểm ví dụ là ván bài này thì tôi không chơi tôi không theo thì tôi sẽ bỏ và tôi làm một động tác để tôi ăn cắp lá bài bỏ vào ví như thế này đấy tôi sẽ để bài chữ V như thế này nha anh em để vào cửa của ví một động tác cực kỳ đơn giản giờ con quy của tôi nó đã ở trong ví này rồi ví dụ sang những ván bài tiếp theo ví dụ sang ván bài tiếp theo ví dụ như là ván này đi ví dụ ván này chúng ta được hai điểm Đấy. ví dụ ván này chúng ta được hai điểm mà lá trong này tôi vừa ăn cắp được là lá xem nào vừa ăn cắp được là lá à, quy hay là lá gì đấy để tôi xem lại nào đây ví dụ tôi ăn cắp được lá quy như thế này đấy thì tôi sẽ đổi đổi với lá năm này đúng không đổi với lá năm này đối với lá quy trong này để được 7 điểm điểm số chúng ta sẽ cao hơn Đấy. cách đổi thì cũng rất là đơn giản một là anh em để bài chữ V đây ví dụ muốn đổi lá 5 thì để bài chữ V là 5 để trên như này để vào cửa của ví thôi có một cách khác thì chúng ta để bài trên ví như này một tay giữ bài một tay luồn bài cần đổi xuống lôi vào lôi ra đấy tác rất là đơn giản thôi thì ví này chuyên cho sử dụng cho các anh em nào mà chơi liêng và ba cây rất là hiệu quả giúp cho các anh em có thể uh, có một lá bài dự phòng đấy cái cuối trận anh em nhớ bấm nút nhà bài nhé để ví nhà bài ra này Đấy. cái đồ rất đơn giản vậy thôi anh em nào mà muốn uh, sở hữu uh, con ví đổi bài như thế này thì liên hệ đến số điện thoại trên màn hình nhé 0965133139 và 0965703999 bên chúng tôi thì có hai cơ sở một là bến xe Mỹ Đình Hà Nội một là bến xe miền Đông Sài Gòn nhé anh em nào mà ở gần thì hai cơ sở này thì có thể đến uh, tận nơi để test hàng thử hàng anh em nào ở xa đến bên cơ sở chúng tôi thì có thể ship đến tận nơi cho anh em nhé thì à, cuối clip anh em nhớ bấm đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những video mới những sản phẩm mới mà bên cơ sở chúng tôi cảm ơn các anh em đã xem